Đệ tử quy Phép tác người con, một thánh nhân dạy hiếu để trước, kế cẩn tín, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Hai, cha mẹ gọi trả lời ngay. Cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Ba, đông phải ấm, hạ phải mát, tháng phải thăm, tối phải biếng Đi phải thưa về phải trình ở ổn định nghề không đổi. bốn Việc tuy nhỏ chứ tự làm, nếu tự làm thiếu đạo con, vật tuy nhỏ chứ cất riêng, nếu cất riêng cha mẹ buồn. năm Cha mẹ thích dốc lòng làm, cha mẹ ghét cẩn thận bỏ, thân bị thương cha mẹ lo, đức tổn thương cha mẹ tủi. Cha mẹ thương hiếu đâu khó, cha mẹ ghét hiếu mới tốt. 6. Cha mẹ lỗi khuyên thay đổi, mặt ta vui, lời ta dịu, dùng khóc khuyên đánh không giận, vui không uh, khuyên không nghe, vui can tiếp. Chạm dạ, 7. Cha mẹ bệnh nếm thuốc trước ngày đêm hầu không rời giường tang ba năm thường thương nhớ chỗ ở đội không rượu thịt tang độ lệ cũng hết lòng việc người chết như người sống xuất tác đệ 8 anh thương em em kính anh anh em thuận hiếu trong đó tiền của nhẹ oán nào xanh lời nhường nhìn tức giận mất chín hoặc ăn uống hoặc đi đứng người lớn trước người nhỏ sau lớn gọi người liền gọi thay người không có mình làm thay 10. Gọi người lớn chớ gọi tên với người lớn chớ khoe tài trước người, à, gặp người lớn à, phải đến chào. Người không nói kính lui đứng phải xuống ngựa phải xuống nghe đợi người đi hơn trăm bước. 11. Người lớn đứng nhỏ chớ ngồi Người lớn ngồi cho phép ngồi trước người lớn phải nói nhỏ nhỏ không nghe không đúng phép Đến phải nhanh lui phải chậm Khi thưa hỏi mắt nhìn thẳng 12. Việc chú bác như việc cha, việc anh họ như anh ruột. Cần 13. Sáng dậy sớm tối ngủ trễ lúc chưa già quý thời gian. Sáng đánh răng phải rửa mặt, tiểu tiện xong phải rửa tay. 13. Mũ phải ngay, nút phải gài, vớ và giày mang chỉnh tề, nón quần áo để cố định. Chớ để bừa tránh dơ bẩn. 15. Áo quý sạch, không quý đắt, hợp thân phận, hợp gia đình với ăn uống chớ kén chọn ăn vừa đủ chừng quá no với người nhỏ chứ uống rượu uống say rồi rất là xấu 16. Đi thong thả, đứng ngay thẳng, chào cúi sâu lại khung kính chớ đạp thềm không đứng nghiêng chớ ngồi giang không rung đùi 17. Vén rèm cửa không ra tiếng, rẽ kẹo rộng không đụng góc, cầm vật rỗng như vật đầy, vào phòng trống như có người. không sợ khó chứ làm vội vội sai nhiều không sợ khó khó qua loa nơi ồn náo không đến gần việc không đáng quyết chớ hỏi vào đến nhà vào đến cửa hỏi có ai vào đến nhà cất tiếng lớn người hỏi ai nên nói tên nói tôi ta không rõ ràng dùng đồ người cần mượn rõ nếu không hỏi tức là trộm mượn đồ người trả đúng hẹn sau có cần mượn không có tín 19 Phạm nói ra tiếng trước tiên lời dối trá sao nói được, nói nhiều lời không bằng ít, phải nói thật, chứa xảo nịnh lời gian xạo từ bẩn thiểu thói tầm thường phải chừa bỏ. 20. Biết không thật chớ nói bừa, biết không đúng chớ tuyên truyền, việc không tốt chớ dễ nhận, nếu dễ nhận tiến lui sai, Phạm nói chuyện nói trọng điểm, chớ nói nhanh chớ mơ hồ, kia nói phải, đây nói quấy, không liên quan chớ để ý. 20. 21 Thấy người tốt nên sửa mình dù còn xa cũng dần kịp Thấy người à, xấu tự kiểm điểm có tỷ sửa không cảnh giác 22 chỉ học đức chỉ tài nghệ không bằng người phải tự gắng nếu ăn uống hoặc quần áo không bằng người không nên buồn 23 nghe nghe lỗi giận nghe khen vui bạn xấu đến bạn hiền đi nghe khen sợ nghe lỗi vui người hiền lương dần gần gũi 24 lỗi vô ý gọi là sai lỗi cố ý gọi là tội biết sửa lỗi không còn lỗi nếu che giấu lỗi chồng thêm yêu bình đẳng 25 à, phàm là người đều yêu thương che cùng trời ở cùng đất 26 người hạnh cao danh tự cao được người trọng không bề ngoài người tài năng tiếng tự cao được người phục chẳng do khoe 27 mình có tài chớ dùng riêng người có tài không chỉ trích chớ định giàu không chê nghèo chớ ghét cũ không thích mới người không rảnh chớ não phiền người bất an không quấy nhiễu 29 hãy nhận cho phân biệt rõ cho nên nhiều nhận nên ít trước cho người phải họ mình mình không thích phải mau ngưng ân phải báo oán phải quên báo oán ngắn báo ân dài 30 với người ở thân đoan chính tuy đoan chính lòng độ lượng thế phục người người không phục lý phục người tâm mới phục gần người nhân 31 cùng là người khác tộc loại thô tục nhiều nhân từ ít gần người đúng người nhân người kính sợ nói thẳng lời không rẻ nịnh gần người hiền tốt vô hạn đức tiến gần lỗi ngày giảm không gần hiền hại vô cùng tiểu nhân đến trăm việc hư có dư sức thì học văn 32 chị học văn không bề ngoài à, chị học văn không gắng làm chị bề ngoài thành người nào chị gắng làm không học văn theo ý mình mù lẽ phải 33. Cách đọc sách có 3 điểm, tay mắt, mũi, tâm đều trọng, mới đọc đây chớ thích kia. Đây chưa xong kia tự đọc, thời gian ít cần chăm chỉ, công phu đủ đọc liền thông tâm có nghi thì ghi lại học hỏi người mau chính xác 34 gian phòng sạch vách tường sạch bàn học sạch bút nghiêng ngay mực mải nghiêng tâm bất chính chữ viết ẩu tâm không ngay xem sách vở để cố định đọc xem xong để chỗ cũ có hư sai à, có nếu có gấp xếp ngay ngắn có hư sai tu bổ lại không sách thánh bỏ không xem kẻ thông minh hư tâm trí chớ tự chê đừng từ bỏ thánh và hiền dần làm được nam mô đại nguyện địa tạng đại bồ tát ha ha ha